Bồ Tát Thượng Sanh Cách đây hơn 2.500 năm về trước Đức Phật dẫn theo các đệ tử cư ngụ tại kỳ viên tinh xá ở nước xá vệ thuyết pháp tu đạo có một ngày vào lúc đầu hôm Toàn thân Đức Phật phóng ra hào quang sắc vàng Chiếu sáng khắp cả nước xá vệ này trong đây có một ngàn vị bồ tát vị thành phật đầu tiên hiệu là câu lưu tùng vị thành phật cuối cùng tên là lâu chí tôn giả kiều trần như tôn giả đại ca diếp tôn giả lục kỳ nguyên tôn giả xá lợi phất tỳ kheo ni ba xà ba đệ trưởng giả tu đà ưu bà di tỳ xá khư mẫu mạc đà bồ tát văn thù bồ tát Di Lặc Bồ Tát Tôn giả A Giật Đa tôn giả Ubali Bạch Thế Tôn Lúc xưa, Thế Tôn trong luật tỳ ni cùng các kinh tạng nói rằng A Giật Đa tiếp đến sẽ làm Phật nhưng A Giật Đa vẫn còn là thân phàm phu chưa đoạn hết các lậu hoặc người này khi mạng chung sẽ sanh về đâu? Vị ấy hiện tại tuy đã xuất gia nhưng không tu thiền định, không đoạn phiền não mà lại được Phật thọ ký, vị này chắc chắn sẽ thành Phật. Vậy ông ấy khi mạng chung sẽ sanh vào cõi nước nào? Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ. Này Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, ở trong đại chúng nói về sự thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đại Bồ Tát Di Lặc Từ đây cho đến 12 năm sau Thì ông ấy mạng chung Và nhất định sẽ vẫn sanh về cung trời đầu xuống trời đâu sốt Có năm trong vạn ước thiên tử Mỗi vị thiên tử được tu pháp bố thí ba la mật sâu xa để cúng dường cho bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Nay chúng con đem những châu báu vô giá cùng mũ trời này để cúng dường cho bậc có tâm đại bi với chúng sanh. Vị này chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng con được thọ ký Sẽ ở nơi thế giới trang nghiêm của Đức Phật kia Xin hãy khiến các mũ báo của chúng con hóa thành những đồ vật cúng dường miệng sông, những mũ báo hóa thành năm trăm vạn ức cung điện báo. Mỗi cung điện báo đều có bảy lớp tường, mỗi lớp tường do đồ bảy báo tạo thành. Mỗi thứ báo phóng ra năm trăm ức ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có năm trăm ức hoa sen, mỗi hoa sen hóa thành năm trăm ức hàng cây bảy báo, mỗi lá cây có năm trăm ức màu sắc báo, mỗi màu sắc báo có năm trăm ức ánh sáng vàng diêm phù đàn. Trong mỗi ánh sáng vàng diêm phụ đàn hiện ra 500 ước thiên bảo nữ. Mỗi một bảo nữ đứng ở dưới cây, tay nắm hàng trăm ước châu báu, vô số chuỗi anh lạc và khảy ra âm nhạc vi diệu. Trong âm nhạc ấy, diễn nói hành, bất thối chuyển địa pháp luân. Cây báo sinh ra quả, có màu sắc như pha lê, hết thể những màu sắc khác đều nhập vào trong màu sắc pha lê này. Còn các ánh sáng nơi đó xoay vòng uyển chuyển bên phải phát ra âm thanh những âm thanh đó diễn nói pháp đại từ đại bi mỗi một lớp tường ở mỗi cung điện báo cao 62 do tuần rộng 14 do tuần trong tường ấy có 500 ước long vương vây quanh mỗi vị long vương phun ra 500 ước hàng cây bảy báo để trang nghiêm trên thành tường có gió tự nhiên thổi lay động các hàng cây rung chạm vào nhau diễn nói khổ không vô thường vô ngã và các pháp ba la mật con có thể tạo thiện pháp đường cho Đức Bồ Tát Di Lặc thì hãy khiến trên trán con tự nhiên sẽ có bảo châu vọt xuất ra. Sau khi phát nguyện xong, trên trán tự nhiên vọt xuất ra 500 ức châu bảo sắc màu lưu ly và pha lê, hết thể những màu sắc đều có đầy đủ như ngọc mani sắc tía xanh biếc ấn triệt xuyên suốt từ trong ra ngoài ánh sáng của ngọc mani này xoay vòng quanh trên không trung và hóa thành cung điện báo vi diệu cao 49 tầng lan can đều do hàng vạn ước ngọc mani bảo châu từ trời phạm thiên hợp thành. Ở giữa các lan can tự nhiên hóa sanh ra chín ước thiên tử, năm trăm ước thiên nữ. Trong tay của mỗi thiên tử hóa sanh ra vô lượng ước vạn hoa sen bảy báo. Trên mỗi hoa sen có vô lượng ước ánh sáng trong ánh sáng ấy có đầy đủ các loại nhạc khí, nhạc trời này không cần khẩy mà tự kêu. Khi tiếng nhạc trỗi lên, thì các thiên nữ tự nhiên tay cầm những nhạc khí đua nhau ca múa. Họ ngâm ca âm vang, diễn nói thập thiện, tứ hoàng thể nguyện. Khi chư thiên nghe rồi, đều phát vô thượng đạo tâm Trong các khu vườn có những dòng nước với tám màu sắc lưu ly, mỗi một dòng nước do năm trong ước mỏ châu hợp thành. Trong mỗi dòng nước có tám mùi vị và đầy đủ tám màu sắc chảy phùng lên quanh trên các trụ. Khi chảy ra ở ngoài bốn cửa, lại hóa sanh ra thành bốn thứ hoa. Ở trong nước hiện ra bông hoa và chảy như dòng hoa báo đang trôi đi. Trên mỗi bông hoa có 24 thiên nữ, sắc thân vi diệu, thân tướng trang nghiêm như của các bậc Bồ Tát. Trong tay của thiên nữ, tự nhiên hóa sanh ra năm trong ước bình bảo. Trong mỗi bình bảo có nước cam lộ của trời tự nhiên chứa đầy ở trong đó. Vài trái của họ mang vào vô lượng chuỗi anh lạc, còn vai bên phải để lên vô lượng nhạc khí. Họ từ dưới nước vọt xuất ra và như mây trụ ở giữa không trung tán thán pháp luật độ ba la mật của Bồ Tát. Nếu ai được vãng sanh lên trời đầu suốt, thì tự nhiên sẽ được các thiên nữ đó đón chờ. Lại có tòa sư tử lớn bằng bảy báo, cao bốn do tuần, được trang nghiêm bằng vàng diêm phù đàn, cùng với vô lượng các châu báo khác. bốn góc tòa sinh ra bốn hoa sen, mỗi hoa sen do trăm thứ bảo châu tạo thành. Mỗi thứ bảo châu phóng ra một trăm ước ánh sáng. Ánh sáng vi diệu ấy hóa thành năm trăm ước các bảo hoa khác nhau để trang nghiêm cho màn che bảo. Khi ấy có trăm ngàn phạm vương ở mười phương, mỗi một vị đều cầm theo một thứ diệu bảo từ trời phạm thiên để làm thành chuông báo treo ở lên trên màn che bảo còn các tiểu phạm vương thì cầm những châu báo trời để làm thành lưới che trùm khắp ở trên mặt nhân. Bây giờ có trăm ngàn vô số thiên tử, thiên nữ cùng quyến thuộc đều cầm theo hoa sen báo để rải lên tòa sư tử. Các hoa sen đó tự nhiên hiện ra năm trong ước bảo nữ. tây cầm cây phất trần màu trắng, đứng hầu ở trong màn che. Ở bốn phía góc có bốn bảo trụ đi nâng giữ cung điện mỗi một bảo trụ có hàng trăm ngàn tầng lầu và ngọc mani bảo châu từ trời phạm thiên kết dân quấn quanh lúc đó ở trong những lầu cát ấy có trăm ngàn thiên nữ xinh đẹp vô song tay cầm nhạc khí trỗi lên những thanh âm diễn nói khổ không vô thường vô ngã và các pháp ba la mật Ở thiên cung này có trong ước vạn Vua lựu màu bảo sắc Hết thể các thiên nữ cũng đều có những màu bảo sắc như thế Lúc bấy giờ Có vô lượng chư thiên ở mười phương Khi mạng chung đều nguyện vãng sanh về cung trời đầu xuất trời đô xuất có năm vị đại thần Vị đại thần thứ nhất tên là Bảo Tràng Thân tuôn ra bảo châu bảy báo Rải quanh tường trong cung điện Mỗi một bảo châu hóa thành vô lượng nhạc khí Treo lơ lửng giữa hư không Không cần khẩy mà tự phát ra vô lượng âm thanh Làm vui lòng thỏa ý chúng sanh Vị đại thần thứ hai tên là Hoa Đức thần tuôn ra các thứ hoa rải trùm khắp quanh tường trong cung điện và các thứ hoa đó hóa thành lọng hoa. Mỗi một lọng hoa có trăm ngàn tràng phan đi trước dẫn đường. Vị đại thần thứ ba tên là Hương Âm. Trong những lỗ chân lông nơi thân, toát ra mùi hương chiên đàn, hải ngạn. Các mùi hương ấy như đám mây, tạo thành trăm màu bảo sắc, bay lượn quanh cung điện bảy vòng. Vị đại thần thứ tư tên là Hỷ Lạc. Thần tuôn ra như ý bảo châu, mỗi một bảo châu tự nhiên trụ ở trên tràng phan, nói rõ vô lượng pháp, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thuyết ngũ giới, các pháp ba la mật, vô lượng pháp lành để làm lợi ích khuyến tu và hỗ trợ Bồ Đề Tông. Vị đại thần thứ năm tên là Chánh âm Thanh những lỗ chân lông trên thân tuôn ra các giọt nước. Trên mỗi giọt nước có 500 ức hoa. Trên mỗi bông hoa có 25 ngọc nữ. Những lỗ chân lông trên thân của mỗi ngọc nữ phát ra hết thể như âm thanh hay hơn cả âm nhạc ở trong cung hoàng hậu của thiên ma. Cõi trời đâu suốt này là nơi phước đức thù thắng vi diệu quả báo do nhân tu thập thiện. Dù cho ta trụ thế, dù một tiểu kiếp để rộng nói về những phước báo của nhất sanh Bổ Xứ Bồ Tát và mười điều lành, thì cũng không thể nói hết được. Nay tao vì các ông mà lượt nói như thế. Nếu có tỳ kheo và hết thảy những đại chúng nào không nhằm chán sinh tử, muốn sanh lên cõi trời ấy, tâm yêu kính Bồ Đề vô thượng và muốn làm đệ tử của Đức Di Lặc thì hãy quán tưởng như vậy. Khi quán tưởng như thế, nên phải giữ năm giới tu bát quan trai, thọ cụ túc giới, thân tâm tin tấn, không cầu mong đoạn dứt các kết sự ràng buộc, tu hành mười pháp lành. Và lúc nào cũng tư duy về những sự an vui ở trên tầng trời đầu suốt. khác đi là tà quán Bạch Thế Tôn, trên trời đâu xuất có những sự an vui như thế, thật là vi diệu cực kỳ. Nay vị đại sĩ này, khi nào sẽ viên tịch ở Diêm Phù Đề và sanh lên cõi trời kia? Lúc xưa, Di Lặc sinh ở trong nhà của dòng đại Bà La Môn, Ba Bà Lợi, thôn Kiếp Ba Lợi, ở nước Ba La này. Và 12 năm sau, vào ngày rằm 15 tháng 2, ông ấy sẽ trở về nơi sinh quán, ngồi kiết già phu tọa, như nhập vào diệt định, thân màu vàng tía, tỏ ánh sáng rực rỡ, đỏ ử như trong ngàn mặt trời, chiếu đến tận trời đầu suốt. Thân xá lợi của ông ấy như pho tượng vàng đúc, không lây, bất động. Trong thân viên bản tỏa hào quang có chữ thủ lăng nghiêm tam muội và bát nhã ba la mật sáng rõ. Khi ấy chư thiên liền tìm đến và xây bỏ các vi diệu để cúng dường xá lợi. Bây giờ ở cõi trời đầu xuất, Bồ Tát bỗng hốt nhiên hóa sanh ngồi kiết già phu tọa trên hoa sen nơi tòa sư tử trong đài bảy báo ở cung điện Mani. Thần sắc màu vàng kim như diêm phù đà, cao 16 do tuần, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Búi tóc trên đỉnh nhục kế có màu xanh biếc như lưu ly, Mũ trời được trang nghiêm bằng ngọc mani, thích ca tỳ lăng già và trăm ngàn vạn ước ngọc báo chân thúc ca. Mũ trời ấy lại có trăm vạn ước màu sắc. Trong mỗi màu sắc có vô lượng trăm ngàn hóa Phật và các hóa Bồ Tát làm thị giả. Lại có các đại Bồ Tát từ phương khác hiện ra 18 phép thần thông biến hóa, tùy ý tự tại ở trong đó. Ở giữa chặng mề của Đức Di Lặc có ánh sáng tướng bạch hào phóng ra hào quang trong màu bảo sắc. Mỗi một tướng trong 32 tướng tốt có 5 trong ước màu bảo sắc Mỗi một vẻ đẹp cũng có năm trăm ước màu bảo sắc Mỗi một tướng hảo phát ra tám vạn bốn ngàn đám mây sáng rực rỡ Đức Bồ Tát cùng với các thiên tử đều ngồi trên tòa hoa sen ngày đêm sáu thời thường thuyết về hạnh bất thối chuyển địa pháp luân trải qua một thời gian ngài giáo hóa thành tựu cho năm trăm ước thiên tử khiến cho họ không còn thối chuyển lương vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế đức bồ tát ở trời đâu suốt ngày đêm thường nói pháp ấy để độ các thiên tử tính theo thời gian ở diêm phù đệ là năm mươi sáu ước vạn năm cho đến lúc bây giờ Ngài mới hạ sanh ở Diêm Phù Đề như đã nói trong kinh Di Lặc Hạ Sanh. Đây là nhân duyên của Bồ Tát Di Lặc, tịch ở Diêm Phù Đề và sanh về trời đâu xuất. Sau khi ta diệt độ, trong các chúng đệ tử, nếu có ai tin cần siêng tu các công đức, đầy đủ oai nghi, quét tháp, lấp đất, đem các hương thơm hòa quý để cúng dường, thực hành thiền định nhập tâm muội chánh thọ, đọc tụng kinh điển. Những người như thế cần nên chí tâm tuy chưa đoạn hết các kết sử ràng buộc nhưng đắc được sáu phép thần thông. Hãy luôn niệm Phật, nhớ nghĩ hình tượng, xưng danh hiệu của Đức Di Lặc Những người như vậy nếu trong một niệm khoảnh Thọ trì bát quan trai giới Tu các nghiệp thanh tịnh Phát lời thể nguyện rộng lớn Sau khi mạng chung Ví như vị tráng sĩ duỗi cánh tay Trong khoảnh khắc liền vãng sanh về cung trời đâu suốt Ngồi chiếc già phu tỏa trên hoa sen và có trăm ngàn thiên tử trỗi nhặt trời cầm hoa trời mặn đà la maha mặn đà la rải lên người đó và gửi khen rằng lành thay lành thay thiện nam tử khi ông ở cõi diêm phù đề đã rộng tu phước nghiệp nên được sanh về đây nơi này gọi là trời đâu xuất đà Hiện nay vị Thiên Chúa ở đây là Đức Di Lặc Ông hãy quy y Ngài Khi nghe xong Người ấy liền đảnh lễ Và quán rõ tướng hào Ánh sáng trắng ở giữa chặng mày Tức thời sẽ vượt khỏi tội sanh tử Trong 90 ước kiếp Lúc ấy Đức Bồ Tát tùy theo túc duyên đời trước mà nói pháp vi diệu, làm cho tâm người đó kiên cố, không còn thối chuyển nơi đạo quả vô thường. Nếu có chúng sanh nào tu các nghiệp thanh tịnh và thực hành lục sự pháp quyết định không nghi sẽ đắc sanh lên cõi trời đầu xuất gặp Đức Di Lặc rồi lại theo Đức Di Lặc xuống Diêm Phù Đề và nghe được Pháp Đệ Nhất. Vào đời vị lai sẽ gặp hết thảy chư Phật trong hiền kiếp, trong kiếp tinh tú cũng gặp các Đức Phật Thế Tôn và ở trước chư Phật sẽ được thọ ký quả Bồ Đề. Sau khi ta diệt độ, trong các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, thiên, long, dạ xoa, chẳng thác bà, atula, kalula, khẩn na la, ma hầu la dạ. Nếu nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát, nghe rồi tâm sanh hoan hỷ, cùng kính lễ bái. Người ấy lúc mạng chung như chừng khẩy móng tay, liền được vãng sanh như ở trước không khác. Ngày chỉ nghe được danh hiệu của Đức Di Lặc mà khi bạn chung cũng không đọa vào chỗ tối tâm vùng biên địa tà kiến với các luật lệ xấu ác thường sanh chính kiến cũng quyến thuộc thành tựu và không hủy bán tâm vọng nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào phạm các giới cấm tạo dụng nghiệp ác mà nghe được danh hiệu của đức bồ tát cúi đầu đảnh lễ sát đất và thành tâm sám hối thì những ác nghiệp đó chống được thành tịnh trong vị lai nếu có chúng sanh nào nghe được danh xưng của Bồ Tát Đại Từ Bi rồi tạo lập hình tượng cúng dường hương hoa y phục lộng lụa tràng phan lễ bái niệm niệm nhớ nghĩ Người này khi mạng chung sẽ được Di Lặc Bồ Tát phóng hào quang trắng ở giữa chặng huệ cùng với các thiên tử rải hoa mạng Đà La lai nghiền tiếp đón. Người ấy trong vụt thoáng liền đắc vãng sanh gặp Đức Di Lặc đầu diện lễ kính và còn chưa kịp ngẩng đầu lên là đã nghe được pháp liền không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng trong đời vị lai sẽ gặp được hàng hà sa số chư Phật Như Lai. Ông hãy lắng nghe. Bồ Tát Di Lặc vì đời vị lai mà làm nơi nương tựa rộng lớn cho chúng sanh. Nếu được quy y với Bồ Tát Di Lặc, phải biết người đó sẽ không thối chuyển nơi đạo quả vô thượng khi Di Lặc Bồ Tát thành bậc Như Lai, ứng cúng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những người này khi thấy được ánh hào quang của Phật, liền được thọ ký. Sau khi ta diệt độ, trong bốn chúng đệ tử, thiền, lòng, quỷ, thần, nếu ai muốn sanh lên trời đâu xuất thì phải nên quán tưởng niệm niệm tư duy về cung trời đâu xuất trì giữ các giới cấm của Phật dạy từ một ngày cho đến bảy ngày tưởng nhớ thập thiện là mười điều lành rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện sanh được tới ở trước Đức Di Lặc. Nên quả như thế, người quán tử như thế có một vị thiên nhân hay một hoa sen. Nếu trong một niệm khoảnh xưng danh hiệu của Đức Di Lặc thì người đó sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong một nghìn hai trăm kiếp nhiều chỉ nghe danh hiệu và chấp tay cung kính thì người này sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 50 kiếp. Nếu có ai cung kính và lễ bái Đức Di Lặc thì sẽ diệt trừ khỏi tội sanh tử trong 100 ức kiếp. Dù cho không được sanh lên trời nhưng vào đời bị lai trong hội Long Hoa dưới cội cây Bồ Đề, người ấy cũng sẽ gặp được Phật và phát tâm vô thượng. Chúng con cùng trời, người và tám bộ chúng, nay ở trước Phật, thành thật phát thời nguyện vào đời vị lai sẽ gặp Đức Di Lặc khi xã thân này đều được sanh lên cõi trời đau xót. các ông cùng những chúng sanh đời sau tu phước trì giới đều sẽ vãng sanh tới ở trước Bồ Tát Di Lặc và sẽ được Bồ Tát Di Lặc nhiếp thọ. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài A Nan: Ông nhớ lời ta dạy, hãy thọ trì gìn giữ, thận trọng đừng để quên mất vì những chúng sanh đời vị lai mà khai mở con đường sanh lên cõi trời chỉ bày tướng của bồ đề chứ để đoạn mất hạt giống phật kinh này tên là di lặc bồ tát bát niết bàn cũng gọi là quán di lặc bồ tát sanh đâu xuất đà thiên hãy khuyên người tu phát bồ đề tâm nên thọ trì như vậy